Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã tới chuỗi video chăm sóc da mụn ngay tại nhà Mình tên là Lam thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các chị em là cách lựa chọn serum trị mụn dành riêng cho da dầu mà đang gặp các cái vấn đề là bị sạm da, nám da Thì à, Ừ, có chị em nào mà ở đây mà mình đã sử dụng các cái dòng serum trị mụn rồi mà thứ nhất là nó không làm cho cái nền da của mình được cải thiện này mà nó còn làm cho cái nền da của mình bị nổi mụn nhiều hơn không hoặc là khi mà mình sử dụng các cái dòng serum trị mụn trên thị trường nha mà một thời gian thì mình bắt đầu mình có một cái biểu hiện là da mình bị thâm này bị nám này bị sạm này bị tàn nhang này đó nếu mà mình gặp các cái vấn đề như vậy á, thì đừng bỏ qua cái video này của em nha em sẽ à, chia sẻ với các chị em là cách lựa chọn serum để làm sao mà nó vừa tiết kiệm chi phí này vừa mang lại hiệu quả này mà vừa sử dụng á mang lại một cái hiệu quả trong thời gian nhanh nhất khi mà mình mình lựa chọn một cái dòng serum trị mụn á à, có phải là tâm lý của các chị em là mình khi mà mình đi mua một cái dòng serum trị mụn hoặc là một cái dòng mỹ phẩm á thì trong đầu mình luôn mong muốn là cái dòng serum trị mụn đó nó sẽ đem lại hiệu quả cho cái nền da của mình đúng không mình cũng vậy khi mà mình lựa chọn các cái dòng serum hoặc là các cái dòng kem hoặc là các cái dòng để chăm sóc da thì mình luôn có một cái mong muốn đó là cái dòng mỹ phẩm mà mình bỏ tiền ra mua đó có thể là nhiều tiền hoặc là các cái dòng thật là mắc tiền thì mình luôn mong muốn một cái điều đó là sử dụng serum à, sử dụng nó sẽ đem lại cái hiệu quả nhanh nhất và nó sẽ giúp mình là tiết kiệm thời gian này tiết kiệm chi phí này cách đầu tiên á khi mà mình lựa chọn các cái dòng serum trị mụn cho da dầu đúng không cái làn da dầu á thì đầu tiên là thường xuyên bị tiết dầu nhờn này thường xuyên bị tiết dầu nhờn nha à, cái nền da của mình á, nó không có được tươi đâu thứ nhất là nó không có đều màu cái nền da của mình lúc nào cũng trong cái tình trạng là bị bóng loáng á, tại vì dầu nó đổ ra rất nhiều lỗ chân lông thì to này đó cho nên là khi mà lựa chọn các cái dòng serum trị mụn cho da dầu á thì đầu tiên mình phải lựa chọn các dòng serum gốc nước nha gốc nước để khi mà thoa lên da nó sẽ thẩm thấu vào da nhanh đó nó sẽ không làm cho cái nền da của mình bị bít, tắc lỗ chân lông và nó sẽ khi mà gốc nước thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong các cái biểu bì da này đó nó sẽ giúp cho cái việc trị mụn được tốt hơn đó là lý do tại sao mà khi mà mình lựa chọn serum trị mụn mình nên ưu tiên các cái dòng serum gốc dở dạ, gốc nước nha cách thứ hai á đó là khi mà mình lựa chọn các cái dòng serum trị mụn á mình sẽ ưu tiên các cái dòng serum mà có dung tích thật là nhỏ nha đó tại vì mình đâu có biết được là cái dòng serum đó nó có phù hợp với nền da của mình hay không mà khi mà mình lựa chọn cái gốc nhỏ ở ờ, các cái, cái cái sản phẩm có cái dung tích nhỏ thì mình sử dụng mà mình cảm thấy không phù hợp hoặc là nó xảy ra các cái vấn đề là kích ứng da thì mình sẽ lập tức mình ngưng đó nó vừa giúp cho mình được là tiết kiệm thời gian này à tiết kiệm chi phí này đó nó sẽ không gây lãng phí điều thứ ba là khi mà mình sử dụng các cái dòng serum serum chắn riêng cho da dầu á, thì mình nên ưu tiên ưu tiên các cái dòng serum được chiết xuất từ thiên nhiên này đó khi mà mình thoa lên á thì nó sẽ không làm cho cái nền da của mình bị kích ứng này bởi vì sao bởi vì các cái dòng serum từ thiên nhiên á đầu tiên là nó sẽ không có chứa nhiều chất hóa học này thứ hai là nó sẽ không làm à, không chứa các cái hương liệu á không chứa các cái mùi hương liệu á cái mùi hương liệu này không chứa cồn này đó cho nên là khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ không gây kích ứng da không gây kích ứng không châm chích da lưu ý khi mà mình sử dụng các cái dòng serum trị mụn cho da dầu á thì mình sẽ sử dụng trong vòng một tháng nha giả sử mà mình mình kiên trì mình sử dụng trong vòng một tháng đi nếu trong vòng một tháng đó mà mình cảm thấy cái da của mình nó không có cải thiện này nó không được ờ, nó không có cải thiện gì á, thì mình đổi qua một cái dòng sản phẩm mới nha hoặc là đang trong quá trình sử dụng mà nó gặp các cái vấn đề giả sử như là kích ứng này ngứa này châm chít này nóng ram này thì đó là một cái biểu hiện mà cái nền da của bạn đang bị kích ứng với cái dòng serum đó thì mình cũng nên ngưng nha và trong cái quá trình sử dụng serum trị mụn cho da dầu á, thì mình nên là sử dụng cái dòng một dòng serum duy nhất thôi nha mình đừng có sử dụng là vừa serum của thương hiệu A mà vừa serum của thương hiệu B khi mà mình sử dụng như vậy á các cái thành phần khác nhau á, thì nó sẽ khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ có cái hiện tượng là gì à, nó sẽ làm cho cái nền da của mình bị giống như là kích ứng á đó cho nên là mình chỉ ưu tiên sử dụng một dòng serum trong vòng một tháng nếu không hiệu quả thì mình ngưng mình ngưng rồi mình đổi qua một dòng serum triệu mụn mới nhé Hy vọng là với những cái chia sẻ dưới đây sẽ giúp các chị em mình có thể lựa chọn được các cái dòng serum trị mụn ngay tại nhà nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký vào cái kênh của mình nha để khi mà mình ra được những video mới á, thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.